Yo, what's up? Mấy bạn đã trở lại với vlog của Trung Thì bữa nay là chúng ta sẽ tập ngày trần tiếp theo của cái giáo án FST7 Big and Rip à, Đây là ngày trần à, rất là mệt Thì hy vọng rằng là mấy bạn có thể vượt qua được cái ngày trần này Thực sự Trung nói mệt đây nghĩa là đúng nghĩa đen luôn đó nha Đúng đúng đúng nghĩa đen và nó sẽ bắt đầu vào đầu buổi của buổi tập như mấy bạn lúc này đã thấy lúc mà chạy video vô á là lúc bạn sẽ thấy Trung có ghi là cái FST7 Giant Set đúng không? thì đó sẽ là ba bài đầu tiên của cái buổi tập ngày hôm nay chúng ta sẽ không bắt đầu với squat chúng ta sẽ không bắt đầu với những bài khác nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu với lại cái bài gan set này à, đó là ba bài thì để chúng nói tiếp với mấy bạn tất cả đều là 7 set hết vì đó là FST 7 à, bài đầu tiên đó là chúng ta sẽ đạp bài leg press à, nếu như phòng mấy bạn có leg press mà như trung đang tập á, thì ok không có thì chúng ta sẽ tập cái máy leg press ngang cũng được cũng không sao Ok thì đó là sẽ bắt đầu với cái bài đó à, Nếu như mấy bạn nhớ là warm up nhẹ nhàng những cái nhóm phần chân á ha cho nó nóng lên chút rồi chúng ta sẽ vô thì cái đó là chúng ta sẽ đi 15 đến 20 rep trên tất cả ba ba cái bài này thì lúc nãy là chung vừa xong cái leg press thì như mấy bạn đang thấy là chung vừa tập xong cái lunge ha thì bây giờ chúng ta sẽ quay sang là leg extension 7 set 15 đến 20 rep luôn Ờ thì chúng muốn lưu ý với bạn cái bài lunch đó là chúng ta sẽ không có đếm là 1122 như là mọi lần chúng hay nói vì nó khá là nặng vì vì có ba bài lần nên 15 đến 20 rep ở đây là chúng ta bước lên và bước xuống ở ờ, bước lên là 1 rep ha Ok và một lưu ý tiếp theo đó là chúng ta sẽ đi thứ hai là set thứ hai chúng ta sẽ đi ngược lại với lại cái set đầu tiên. Nếu mà mấy bạn đi từ leg press, lunge và leg attention thì sau cái set thứ hai chúng ta sẽ đi từ à, leg attention, lunge và sau đó chúng ta sẽ đi leg press và cứ như vậy ha. À, chúng ta sẽ đi ngược lại. Đó như mấy bạn thấy là lunge. À, ok lúc mà chúng ta nói dở về cái phần à, là cái số rep cho cái phần lunge á thì là mấy bạn sẽ bước đến như vậy là một rep ha chứ không phải là bước hai chân rồi mới là một rep như là mọi lần chúng hay nói bởi vì làm như vậy thì thực sự rất là ác mộng đối với cái cái cái ngày chân này à, tại vì nó tới 15 tới 20 rep lận thì ở đây chung sẽ xét là 15 tới 20 rep à, là đủ cả hai chân luôn ha à, thì như vậy sẽ đỡ hơn cho mấy bạn và sau đó là chúng ta sẽ quay qua cái bài uh, leg press ok uh, thì đây là cái cách chung đặt chân thì nó sẽ rộng ra tại vì do cái máy này nếu mà chung để hẹp á và để ăn vào cái outer squat nghĩa là ăn vào cái má ngoài của cái đùi á thì nẻ khó rất là rất là khó đẩy sẽ bị đẩy cái phần hông của chung lên Anh nói là chung sẽ để chân uh, mở rộng và chéo ra như vậy thì chung có thể mở được cái gối ra ngoài và như vậy nó sẽ ăn vào cái phần đuôi trước cực kỳ tốt ha ok và đó là set thứ hai à, thì đây là set của anh Bảo thì chắc mấy bạn trong cái cái uh, ờ, giao án hình như là shredded with Jeremy ngày vai thì phải nói chung đã có tập với anh Bảo rồi ờ, thì anh bảo là thợ xăm cho hai cái hình ở trên ngực của trung ha thì chúng anh bảo chơi với nhau cũng rất là lâu rồi ha và anh bảo cũng là uh, cũng có đi tập luôn và có cái áo cực kỳ đẹp nếu như các bạn đã thấy đó là cái áo FFT7 Training và cái đó là mua từ bên Mỹ về chung với hai cái đĩa CD rất là cool thì anh Bảo cũng đang đi cái set uh, là đi từ leg press qua qua lunch ok thì uh, mấy bạn nhớ lưu ý giúp chung là cái phần launch là như lúc nãy chung nói ha là chúng muốn nhấn mạnh lại là cứ bước lên một đệ là một rep đó rồi rep thứ hai đó như vậy là tới 20 rep là đủ ha nó sẽ ít hơn bình thường một chút à, còn nếu mà chúng ta bước cái kiểu mà mỗi mỗi chân lên và mỗi chân tiếp kia lên và một tính một rep cho cái bài này thì thật sự rất là cực kỳ ác mộng và mấy bạn chỉ cần qua hai set của cái bài đầu tiên này là mấy bạn hai cái giò của mấy bạn là thấy đủ căng rồi cực cực kỳ căng luôn á nó bơm máu vô kinh khủng thì nó là gai guidance set mà nghĩa là ba bài nó còn hơn cả super set nữa thì super set là chỉ có hai bài thôi mà thường super set là nó chỉ áp dụng cho những cái nhóm à, nó thường là áp dụng cho những cái nhóm cơ đối nghịch nhau chẳng hạn như chúng ta super set giữ ngực với lại lưng này nọ nó để hai cái nhóm cơ nó nghịch nhau như vậy nó sẽ rất là hiệu quả cho super set à, sau đó anh bảo sẽ uh, qua cái leg extension ha à, cái bài Lack Attention này thì mấy bạn thấy anh Bảo coi mũi chân lên ha thì như vậy cũng không sai nhưng mà nếu như mấy bạn muốn ăn nó muốn xé sâu vào trong cái đùi của chúng ta á thì mấy bạn nên duỗi cái mũi chân ra thì nó sẽ ăn cao hơn cái cái bài này nó sẽ sẽ xé lên cao hơn ở phía phần gần háng của chúng ta ha nó xé lên cái đùi trước cao hơn á ok thì đó cũng là một cái tip nhỏ cho cái bài này ha à, nhớ duỗi mũi chân ra nếu như mấy bạn muốn xé sâu hơn ok sau đó thì quay lại set của chung thì uh, đây là set thứ bảy rồi hay đó là set cuối uh, ở bài này thì mấy bạn thấy là chung để chân rộng như lúc nãy chung nói đó thì nó sẽ ăn vào cái cái cái đùi trước cực kỳ tốt luôn nó sẽ siết vào ha uh, thì ở cái bài những cái bài FST7 này thì cứ bạn mấy bạn nghĩ ha nghĩ ở cái phần này thì mấy bạn nghĩ dài hơn một chút hay nghĩ chung khoảng một phút ha 90 giây là một phút 30 giây cũng được vì nó ba bài lần nếu mà nghĩ như bình thường là 30 đến 40 giây thì thực sự không thể nào tập được kinh khủng lắm à, và sau đó là sẽ là bài lunch thì mấy bạn cứ có giữ một nguyên nguyên một cái mức tạ đó đi tại vì nó tới tận 7 set lận nên chúng ta đừng quan trọng về cái số tạ ở cái bài đầu tiên này nhất là với cái phase thứ hai nó cực kỳ nặng luôn tại vì phase thứ hai là chúng ta sẽ đưa cái FST 7 lên đầu và chúng đã nói ở những cái vlog trước thì uh, thực sự nó nó nó không phù hợp với những người nào mà chưa quen với FST 7 ha tại vì đưa lên tại vì sau khi tập xong là mấy bạn không còn đùi mấy bạn cực kỳ căng nó full máu ở chỏng luôn thành ra là không thể làm những cái bài khác được nếu như mấy bạn chưa quen ha mấy bạn lưu ý giúp chung những bài này những bạn thấy thì chung uh, à, mũi chân của chung duỗi ra đó như lúc nãy chung nói chung duỗi mũi chân ra chung không có co lên thì nó sẽ ăn tốt hơn và lúc này là căng quá rồi đã hết vô rồi ok uh, sau đó chúng ta sẽ chuyển qua back squat thì theo đúng như là cái bài giáo án thì nó sẽ là uh, bài front squat thì nó sẽ vào đùi trước nhiều hơn nhưng mà tại vì bây giờ là chung không có có tập nổi front squat nữa thành ra chung sẽ đổi qua back squat nhưng mấy bạn nào có có có thể tập được các bạn đổi uh, front squat cũng được ha đó là bài gốc trong giáo án chung muốn chia sẻ lại Đấy, thì đó nhưng mà chung sẽ tập back squat nó thoải mái hơn cho cho bản thân chung hơn ha, thì à, đó cho nên là ừ, nhưng mà chung nói lúc nãy là, là nếu như mấy bạn mà không quen á mà mấy bạn tập cái bài đó xong là như mấy bạn đi về luôn á chứ làm gì còn sức để mà qua bài bài à, bài squat này nữa ha cho nên là mấy bạn lưu ý chung những người nào mới với FST 7 là không thử phase 2 chung nói rõ luôn ha chung làm rõ quan điểm đó là mấy bạn không được nha không được tập phase 2 vì nó sẽ là đưa cái FST 7 lên đầu và chỉ dành cho những người nào tập lâu FST 7 và đã à, quen rồi ha thì mới tập được chứ nếu mà mấy bạn còn mới á, là mấy bạn tập là overload liền chỉ có tập xong cái bài lúc đấy các bạn thấy là đi về luôn á không có chuyện mà squat nữa đâu vì cơ bắp chúng ta nó chưa có quen với lại cái cái cường độ đó giống như chung là quen rồi ha mà hả à, cái lần đầu tiên mà chung chơi cái cái cái này á cái cái buổi đầu tiên á là chung chơi chung còn lên xuống luôn á chỉ đừng nói là những người mà chưa quen mặc dù chúng ta tập FPT7 là đã 3 năm rồi đấy là đã làm quen nó 3 năm rồi đó mà còn lên xuống với lại cái phase 2 này kinh khủng ok uh, đây là cái set nặng nhất của cái ngày squat đó của cái buổi uh, của cái bài squat ha đó là 40 kg một bên đó là 100 kg đó là các bạn thấy chung giảm gần như là 50 phần trăm rep max của chung luôn rep max của chung là 4 dĩa là 180 mà chung giảm xuống một nửa rồi mấy bạn hiểu rồi nó kinh khủng cỡ nào đùi nó căng cứng ngắc luôn á okay, mấy bạn không tin mấy bạn cứ thử là mấy bạn sẽ hiểu những gì chung nói trong vlog ok sau đó là bài FST7 tiếp theo cho cái đùi sau nhưng mà nó sẽ đỡ hơn nó là chỉ là một cái đùi sau thôi không có guide set nữa chỉ là một bài thôi thì mấy bạn sẽ nằm black attention à, bài lion lagger ha thì 7 set 12 đến 15 rep ha à, thì bài này là lưu ý là nghỉ uh, ờ, 30 đến 40 giây thôi tại vì chỉ có chúng ta chỉ tập có một bài thôi chúng ta không được nghỉ nhiều như ở cái bài FST 7 đầu ha thì nhớ lưu ý giúp chung ha cái cái cái về cái thời gian nghỉ rất là quan trọng cho mình bấu chốt luôn á của cái, những cái bài FST7 ok thì ở cái bài này là chung muốn chia sẻ một chút đó là nó sẽ dễ hơn nếu như mấy bạn duỗi mũi chân ra ở cái bài nằm này chứ nếu mà cái bài ngồi mấy bạn khó khó duỗi được cái mũi chân ra lắm thì duỗi mũi chân ra duỗi duỗi duỗi cái bàn chân ra thì nó sẽ ăn vào cái đùi sau nó tốt hơn nó target và rất là tốt nhưng mà rất là dễ gây chuột rút ở bắp chuối ha nên mấy bạn lưu ý giúp chung là mấy bạn lên từ từ thôi cho này là những twist này là nó nó nó khá là nhạy cảm để bạn có thể tập từ từ các bạn nhả tempo cũng được Nên là lên xong nó nhả từ muốn lên xuống các bạn đi xem chuyện đó nó nói rất là nhiều trong những cái vlog trước rồi nếu như bạn nào mới trên channel của chúng các bạn có thể coi lại những cái vlog mà những ngày chân thành mình cũng có nói chia sẻ trong đó sau đó là sẽ là bài bài quánh Laker đó là 4 set nhân với 12 red thì cái bài này là trung chế ha nhưng mà thực sự nếu những phòng nào có những cái máy này mấy bạn có thể được tập và đa phần sẽ là không có thành ra là chung sẽ chế để cho mấy bạn chế theo thì bài này nằm trong giáo án à, mấy bạn biết cái máy lag attention lúc nãy rồi ha thì mấy bạn sẽ hạ cái cái bát xuống sao cho vừa với lại cái chiều cao của mấy bạn và mấy bạn sẽ kiếm một cái gì đó đứng lên ở cái chân trụ cái này là chung chưa đứng ha thì mấy bạn thấy cục tạ đó miếng tạ đó để chung đứng trụ á để cho đứng trụ cái chân là đứng trụ nó sẽ đứng lên cái miếng cao hơn còn cái chân mà móc thì cứ kệ ha thì nó sẽ vào đùi sau rất là tốt nói như mấy bạn thấy anh bảo như chung nói đâu cái chân nào trụ là nó đứng lên cái cục tạ cho nó cao lên sau đó chúng ta sẽ lấy cái chân móc tạ vừa phải thôi ha cái này thì bạn nào tập quen rồi thế chế là hiểu liền à mỗi bạn nào mới thì hơi uh, uh, struggle xíu hơi khó khăn xíu nhưng mà sẽ rồi chế, chế được thôi chế sao cho nó vừa chân ha nhưng mà đây là một cái ý tưởng cho mấy bạn chế bài one lecker và chung cũng đã có quay trong nhiều cái vlog hồi xưa rồi ok à chung quay hơi ít ở cái bài đó ha rồi nhưng mà nếu mà nhưng mà cái bài trong cái giáo án nó còn thiếu à, trung tập còn thiếu một cái bài là city lecker nữa nhưng mà ở đây không có máy thành ra là chung sẽ skip cái bài đó à, và nói chung là hai bài cũng tương đối đủ cho mấy bạn rồi nhưng mà chung cũng chia sẻ trong cái phần voiceover này để mấy bạn biết nếu như mấy bạn muốn tập thêm ok à, sau đó là sẽ qua cái nhóm là bắp chuối thì cũng sẽ có FST7 luôn ok thì đây là cái chỗ này lưu ý nhỏ ha chỗ này lưu ý quan trọng nè cho FST7 các bạn sẽ nhóm cho chung 10 web full rom bình thường thôi nhóm full rom đây là standing ha à, là đứng á thì sau đó cái rep thứ 10 á thì mấy bạn sẽ giữ lại đó như trung đang giữ lại đang hold lại và sau đó giữ 10 giây sau đó nhẹ nhả từ từ xuống và chúng ta sẽ làm 5 cái partial rep nhỏ đó ok thì đó là một set chúng ta sẽ nghỉ 30 40 40 giây vì đây là FPT7 ha thì mấy bạn sẽ thấy anh Bảo uh, cũng đang áp dụng cái cách Trung nói đó thì mấy bạn sẽ thấy sau khi 10 rep đầu tiên thì rep thứ 10 anh Bảo sẽ hold và sẽ giữ như vậy và sau đó sẽ hạ từ từ từ, từ, từ xuống đó hạ từ từ từ, xuống và sau đó sẽ là năm cái partial rep nhỏ 5 partial rep đó là tổng cộng 15 cái cái uh, ờ, thì đây là set cuối cùng và cũng đó là cái bài cuối cùng của cái ngày chân ha thì hy vọng là mấy bạn sẽ tập cái thử cái cái này nhưng mà chung thử ở đây chỉ là những người nào đã quen rồi ha chung không khuyến khích những người nào mới ha nó khá là khó khăn đó nên chỉ là ờ, những người mới thôi ha ok thì đó là buổi ngày chân thì mọi bạn sẽ rất là pump ha peace